khi con em chúng ta chơi á thì cái còi này chúng ta bứt lớp bê rồi ha ta xả nè chúng ta xả nó xì ra luôn nó xì thì khi đó các bé nó chơi á các bé chơi thì nhiều khi nó sẽ làm sức cái còi này ra thì nó sẽ bị xì cái con bong bóng phao này thì cách tốt nhất á, là ba mẹ và anh chị ha sẽ bứt ba mẹ và anh chị sẽ sẽ đẩy cái còi vào trong luôn đẩy cái còi vào trong ha mọi ba mẹ và anh chị sẽ đẩy cái còi vào trong luôn chúng ta sẽ đẩy cái còi nè hai ba đè xuống nè nhấn mạnh vào ha tại đây một tay mình à, vừa quay điện thoại một tay mình đè nó nó cứng anh chị và các bạn phải dùng hai tay á hai tay đè ha hai tay đè còi cho còi hụt trong luôn thì để cho con em chúng ta chơi nó sẽ không bị không bị làm sức cái còi này ra để nó xì ha cái còi chúng ta đẩy vô trong mà đẩy luôn á dạ đó chúng ta phải đẩy như sao cho cái cội thụt vô trong gì nè thì như thế con ngang chúng ta chơi nó sẽ không làm sức ha còn chúng ta xả thì xả cũng khắp nó rất là nhanh ta giật cái còi ra giật còi ra Sau thứ ba bứt cái này sẽ xả ra Xả còi ra 30 giây, chưa được 30 giây nữa Khoảng 5 3 giây là nó sẽ ra, nó xì hết con dịch rồi Thì chúng ta sẽ sắp xếp cho nó gọn gàng lại ha